Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương năm hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài 19 Châu Nam Cực, sách giáo khoa từ trang 162 đến trang 165. Phần mục tiêu các em tự ờ, tìm hiểu. Trong các châu lục trên thế giới thì cho đến nay chỉ có một châu lục duy nhất chưa có dân cư sinh sống thường xuyên đó là châu Nam Cực – và châu Nam Cực cũng là châu lục lạnh nhất trên thế giới và là châu lục được phát hiện muộn nhất trên thế giới. Hoàn cảnh nào khiến cho cả một châu lục rộng lớn hơn 14 triệu km vuông lại phủ toàn bộ băng tuyết và hết sức khắc nghiệt và không có bóng dáng con người sinh sống lại bị phát hiện muộn nhất. Những thắc mắc này sẽ được giải đáp vào trong cái phần nội dung chúng ta học bài hôm nay. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực. Chúng ta cùng đọc thông tin. Năm 1820, hai nhà hàng hải người Nga là Bellinghausen và Nazarev đã phát hiện ra lục địa Nam Cực. Đến năm 1900, nhà thám hiểm người Na Uy là Boxer Grevim đã đặt chân tới lục địa Nam Cực. Người đầu tiên tới được điểm cực nam của trái đất là nhà thám hiểm Amundsen, người Na Uy cùng các đồng đội vào ngày 14 tháng 12 năm 1911. Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam Cực mới được xúc tiến mạnh mẽ và toàn diện. Hàng năm có khoảng 1.000 đến 5.000 người thuộc nhiều quốc gia luân phiên tới sinh sống và làm việc tại các trạm nghiên cứu, phân bố rải rác khắp châu lục. Phần em có biết Ngày 1 tháng 12 năm 1959 có 12 quốc gia ký hiệp ước châu Nam Cực quy định việc khảo sát châu Nam Cực chỉ giới hạn trong mục đích vì hòa bình, không công nhận những đòi hỏi phân chia lãnh thổ, tài nguyên ở châu Nam Cực. Và cô cũng mở rộng thêm cho các em một mốc thời gian đó là năm 1997. Người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên châu Nam Cực chính là cô Hoàng Thị Minh Hồng. Đây là hình 1, một trạm nghiên cứu ở châu Nam Cực. Sau khi đọc thông tin thì chúng ta trả lời cho cô câu hỏi sau. Đọc thông tin trong mục 1, hãy nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá nghiên cứu châu Nam Cực. Chúng ta nêu các mốc thời gian lớn ở trong à, mục thông tin này. Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung thêm một số những cái mốc thời gian về phần em có biết như là à, năm 1959 thì ký hiệp ước châu Nam Cực này hoặc chúng ta cũng có thể bổ sung thêm thông tin về người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên châu Nam Cực đó là cô Hàng Thị Minh Hồng đặt chân lên năm năm 1997 đúng không nhỉ? Tuy nhiên ở trong câu hỏi này thì người ta chỉ yêu cầu đọc thông tin trong mục 1 thôi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nêu các mốc như sau. Năm 1820, hai nhà hàng hải người Nga là Bellinghausen và Nazarev đã phát hiện ra lục địa Nam Cực. Năm 1900, nhà thám hiểm người Na Uy là Borger Grevim đã đặt chân tới lục địa Nam Cực. Ngày 14 tháng 12 năm 1911, nhà thám hiểm Amundsen người Na Uy là người đầu tiên đặt chân được điểm cực nam của trái đất. Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam Cực mới được xúc tiến mạnh mẽ và toàn diện và có khá nhiều người tới đây à, làm công việc nghiên cứu rồi thì du lịch vân vân À, chúng ta có thể bổ sung thêm cái mốc thời gian em có biết đó là ngày mùng 1 tháng 12 năm 1959 có 12 quốc gia ký hiệp ước châu Nam Cực. Cái phần này bổ sung cũng được mà không bổ sung cũng được. Về hệ thống hóa các cái mốc thời gian đó vào một cái bảng thống kê để cô Hệ thống hóa như sau cho nó dễ nhớ và cô bổ sung thêm hai mốc thời gian là mốc năm 1959 và 1997. Năm 1820 bắt đầu phát hiện ra lục địa Nam Cực. 1900 thì người à, đặt chân tới lục địa Nam Cực. 1911 thì có người đầu tiên đặt, à, chân được tới điểm cực nam của trái đất nhé. Trong châu Nam Cực thì điểm cực nam là điểm ở chính giữa lục địa Nam Cực đúng không nhỉ? Năm 1957 thì việc nghiên cứu châu Nam Cực mới được xúc tiến mạnh mẽ. Năm 1959 thì có 12 quốc gia ký hiệp ước châu Nam Cực và năm 1997 thì người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới châu Nam Cực. thêm hình ảnh một số trạm nghiên cứu ở châu Nam Cực và khách du lịch tham quan ở châu Nam Cực. Đây là cô Hoàng Thị Minh Hầu, người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực. Năm 1997, tổ chức UNESCO tổ chức một chuyến đi tới Nam Cực với tên gọi Thách thức Nam Cực 1997. Tham gia đoàn thám hiểm này có đại diện 25 nước và cô gái nhỏ Hoàng Thị Minh Hồng đã phải vượt qua một cuộc thi tuyển rất vất vả để trở thành người đại diện duy nhất của Việt Nam được đến Nam Cực. Có một điều cực kỳ thú vị là Minh Hồng là người duy nhất trong đoàn thám hiểm mang lá cờ tổ quốc theo bên mình và dương lá cờ ấy tung bay khi vừa mới đặt chân lên Nam Cực. Chúng ta cùng sang phần 2, vị trí địa lý. Châu Nam Cực gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa, tổng diện tích hơn 14 triệu km vuông đứng thứ tư trong các châu lục trên thế giới. Đại bộ phận diện tích của lục địa Nam Cực nằm trong phạm vi phía nam của vòng cực Nam. Châu Nam Cực được bao bọc bởi đại dương và nằm cách xa với các châu lục khác. Với vị trí này cũng là một trong những nguyên nhân mà châu Nam Cực bị phát hiện muộn nhất, có khí hậu khắc nghiệt. Lạnh giá Em có biết tháng 6 năm 2021 Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ công nhận Nam Đại Dương là đại dương thứ 5 trên thế giới. Như vậy chúng ta thấy châu Nam Cực đây, trên bề mặt hầu à, hầu như là phủ toàn bộ băng à, rất là dày đúng không nhỉ? Nó gồm lục địa Nam Cực là lục địa rộng nhất và một số những cái đảo nhỏ ven lục địa này nữa. Tổng diện tích của nó là 14 triệu km vuông, đứng thứ tư trong các châu lục sau châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Và nó có diện tích lớn hơn châu Âu và châu Đại Dương. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một số những cái thông tin về Nam Đại Dương. Nam Đại Dương là đại dương được tô màu đỏ gạch đây trên bản đồ đây, màu đỏ gạch nhé. Thế thì chúng ta thấy nó hầu như nằm hoàn toàn từ 60 độ nam. Đúng nhỉ? 60 độ S là 60 độ nam đấy các em ạ. Bởi vì chữ S là viết tắt của chữ sao. Sao cho tiếng Anh có nghĩa là nam. 60 độ nam trở về phía nam. Toàn bộ vùng nước từ 60 độ nam trở về phía nam thì được gọi là Nam Đại Dương. Và châu Nam Cực nếu như mà được công nhận Nam Đại Dương thì châu Nam Cực là bao bọc hoàn toàn bởi Nam Đại Dương đúng không nhỉ? Còn nếu như không công nhận Nam Đại Dương thì nó được bao bọc tiếp giáp với thứ nhất là Đại Tây Dương, thứ hai là Ấn Độ Dương và thứ ba là Thái Bình Dương. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2 hãy xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực cho biết vị trí địa lý ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. Quay trở lại hình 2 để chúng ta xác định vị trí của châu Nam Cực nhé. Chúng ta thấy là toàn bộ vùng đất của châu Nam Cực đây gần như nằm hoàn toàn trong phạm vi phía nam của vòng cực nam. Đây vòng cực nam đây các em nhìn đấy, đường vòng cực đây. Rất ít bộ phận lãnh thổ vượt quá khỏi vòng cực nam mà đều nằm trong phạm vi của vòng cực nam đến cực nam. Vòng cực nam là 66 độ 33 phút nha các em nhé. Và nó được bao bọc bởi Nam Đại Dương. Đấy là toàn bộ vị trí địa lý của nó. Từ đây chúng ta trả lời như sau. Vị trí của châu Nam Cực, đại bộ phận diện tích lục địa nằm trong phạm vi của vùng cực Nam được bao bọc bởi Nam Đại Dương. Ý tiếp theo là cho biết vị trí địa lý ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. Chúng ta trả lời, do nằm ở vùng cực nên mùa đông đêm địa cực kéo dài, mùa hạ tuy có ngày kéo dài song cường độ bức xạ rất yếu và tia sáng bị mặt tuyết khuếch tán mạnh lượng nhiệt sưởi ấm không khí không đáng kể dẫn tới châu Nam Cực có khí hậu vô cùng lạnh giá. Tóm lại, với vị trí này thì góc chiếu ánh sáng mặt trời cực nhỏ là một này. Đúng không nhỉ? Nó nhận được ánh sáng đã ít rồi. Sau khi đó thì mặt tuyết của nó lại trắng sáng, nhẵn bóng, nó khuếch tán rất nhiều cái tia sáng mặt trời. Quay trở lại không gian vũ trụ cho nên lượng nhiệt gần như là rất là ít, cho nên nó vô cùng lạnh giá. Và các em cũng sẽ có thắc mắc là tại sao châu Nam Cực lại lạnh giá hơn cái vùng phía Bắc bởi vì phía phía cực Bắc đấy, cái vùng Bắc băng dương ấy nó cũng có góc chiếu ánh sáng mà trời nhỏ vậy vì sao nó không lạnh như lục địa Nam Cực? Thì à, chúng ta biết là bề mặt của cái vùng um, phía Bắc đấy từ vùng cực Bắc, từ vòng cực Bắc đến cực Bắc đấy là nó là đại dương Bắc băng dương chứ nó không phải là lục địa Đấy. tính chất của đất và nước khác nhau ta đã học rồi đúng không nhỉ chính vì vậy à, nó là nước cho nên là nó sẽ ấm hơn còn ở nam cực này nó là lục địa là đất cho nên nó sẽ lạnh hơn và toàn bộ phần ghi bài cũng chính là phần nội dung ở trong sách giáo khoa chúng ta ghi bài về vị trí địa lý bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang phần 3 đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên chúng ta cùng đọc thông tin a nhỏ đặc điểm tự nhiên về địa hình, toàn châu Nam Cực được coi là một cao nguyên băng khổng lồ. 98% bề mặt bị phủ bởi lớp băng dày trung bình trên 1.720m, khiến cho độ cao trung bình lên tới hơn 2.040m, cao nhất trong các châu lục. Lớp phủ băng làm cho bề mặt châu lục tương đối bằng phẳng. Về khí hậu, Nam Cực là châu lục lạnh và khô nhất thế giới. Nhiệt độ trên lục địa Nam Cực không bao giờ vượt quá 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất đo được trong năm 1967 là âm 94,5 độ C. Lượng mưa tuyết rơi rất thấp. Ở vùng ven biển, chỉ dưới 200mm trên năm, vào sâu trong lục địa, lượng mưa tuyết rơi còn thấp hơn nhiều. Hình 3. Băng hà và chim cánh cụt ở châu Nam Cực Nam cực là vùng khí áp cao, gió từ trung tâm lục địa thổi ra với vận tốc thường trên 60 km h Đây là nơi có gió bão nhiều nhất thế giới. Về sinh vật, do điều kiện sống khắc nghiệt nên giới sinh vật ở châu Nam cực hết sức nghèo nàn. Gần như toàn bộ lục địa Nam cực là một hoang mạc lạnh, hoàn toàn không có thực vật và động vật sinh sống. Chỉ ở ven lục địa mới có một số loài thực vật bậc thấp như là rêu, địa y, tảo, nấm, và một loài vài loài động vật chịu được lạnh. Chim cánh cụt, chim biển, hải cẩu, giới động vật ở vùng biển phong phú hơn trên lục địa do khí hậu ấm áp hơn và nguồn thức ăn cũng phong phú hơn. Động vật biển nổi bật là cá voi xanh. Qua thông tin chúng ta sẽ làm cho cô giáo bốn phiếu học tập sau. Dựa vào thông tin trong sách giáo khoa mục 4.a và tra cứu thông tin Internet, hãy cho biết một bề dày của lớp phủ băng ở châu Nam Cực trung bình đạt đạt bao nhiêu thì chúng ta ghi vào đây. Độ cao trung bình đạt ảnh hưởng của lớp phủ băng đến địa hình bề mặt châu Nam Cực. Tên các băng thềm lục địa lớn nhất ở châu Nam Cực. Với câu hỏi này chúng ta sẽ nghiên cứu và trả lời như sau. Bề dày của lớp phủ băng ở châu Nam Cực trung bình đạt 1.720m, độ cao trung bình đạt 2.040m. Ảnh hưởng của lớp phủ băng đến địa hình bề mặt Nam Cực là làm cho bề mặt châu lục tương đối bằng phẳng. Toàn châu lục được coi như một cao nguyên băng khổng lồ. Băng nhé. Cô sửa lại. Tên các băng thềm lục địa lớn nhất ở châu Nam Cực là băng thềm Finsnare và băng thềm Rose. Phiếu số 2 Dựa vào thông tin trong sách giáo khoa mục 4.a và tra cứu thông tin Internet hãy cho biết đặc điểm chung của điều kiện khí hậu châu Nam Cực. Đặc điểm một số yếu tố khí hậu châu Nam Cực như nhiệt độ, lượng mưa, tuyết rơi, khí áp, gió. Chúng ta nghiên cứu và trả lời như sau. Đặc điểm chung của điều kiện khí hậu châu Nam Cực là châu lục lạnh và khô nhất thế giới. Đặc điểm một số yếu tố khí hậu châu Nam Cực, nhiệt độ không vượt quá 0 độ C, lượng mưa tuyết rơi rất thấp, vùng ven biển chỉ dưới 200mm trên năm, vào sâu lục địa, lượng mưa tuyết rơi còn thấp hơn nhiều. Khí áp gió là vùng khí áp cao, gió thổi có vận tốc lớn, là nơi có gió bão nhiều nhất thế giới phiếu số 3. Cũng dựa vào thông tin sách giáo khoa mục 4.a và tra cứu thông tin Internet hãy cho biết một đặc điểm chung của sinh vật châu Nam Cực, đặc điểm của thực vật, động vật ở châu Nam Cực. Chúng ta trả lời như sau. Đặc điểm chung của sinh vật châu Nam Cực là nghèo nàn. Khu vực lục địa Nam Cực không có các loại động thực vật hoang mạc lạnh. Đặc điểm của thực động vật ở châu Nam Cực Thực vật có rêu, địa y, tảo, nấm chỉ ở ven lục địa. Động vật thì có chim cánh cụt, chim biển, hải cẩu. Giới động vật ở vùng biển phong phú hơn, nổi bật là cá voi xanh. Phiếu số 4 Chúng ta cũng dựa vào thông tin sách giáo khoa mục 4.a nhé. Phiếu số 4 Dựa vào thông tin sách giáo khoa mục 4.a và tra cứu thông tin Internet hãy cho biết đặc điểm nguồn nước ngọt ở châu Nam Cực, đặc điểm tài nguyên khoáng sản của châu Nam Cực. Từ việc trả lời 3 câu hỏi phiếu học tập số 3, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục A, nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực chúng ta trình bày đặc điểm địa hình này đặc điểm khí hậu này đặc điểm sinh vật đây là toàn bộ phần đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực chúng ta đọc thông tin B. Tài nguyên thiên nhiên Châu Nam Cực là nơi dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% lượng nước ngọt trên trái đất. Những nghiên cứu sơ bộ cho thấy lục địa Nam Cực giàu các loại khoáng sản như than đá, sắt, đồng. Vùng thềm lục địa có tiềm năng về dầu mỏ, khí tự nhiên. Ta trả lời câu hỏi, dựa vào thông tin trong mục B hãy kể tên các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực. Chúng ta trả lời, các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực, nơi dự trữ nước ngọt lớn nhất trái đất, khoảng 60% lượng nước ngọt trên trái đất Giàu các loại khoáng sản, than đá, sắt, đồng, vùng thềm lục địa có tiềm năng về dầu mỏ, khí tự nhiên. Trước khi sang phần 4, à, kịch bản về việc biến đổi khí hậu ở châu Nam Cực thì chúng ta quan sát bức hình và trả lời câu hỏi. Theo em, chú gấu trắng đang nghĩ gì? Hình ảnh một chú gấu trắng đang đứng trên một cái à, khối băng sắp tan chảy hết Đôi mắt chú chỉ nhìn về phía xa đúng nhỉ? Nghe có vẻ hết sức là vô vọng và đang cầu cứu. Có rất nhiều cách nghĩ. Chú gấu trắng có thể nghĩ rằng là mình có lẽ sắp chết rồi đúng không nhỉ? Hoặc là hy vọng có người đến cứu mình. Hoặc là à, hy vọng à, khí hậu lạnh đi để cho khối băng này nó không tan chảy. Hoặc là có thể nghĩ là mình không còn nhiều thời gian nữa. Hoặc cũng có thể chú đang mơ về lại một cái quá khứ nơi mà rất nhiều băng bao phủ Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 4, kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng ta đọc thông tin. Do có tính nhạy cảm cao, thiên nhiên châu Nam Cực dễ thay đổi khi có biến đổi khí hậu. Theo tính toán của các nhà khoa học, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng 0,5 độ C, lượng mưa cũng tăng lên, mực nước biển sẽ dâng thêm 0,05 đến 0,32 mét nhiều hệ sinh thái sẽ mất đi nhưng lại xuất hiện các đồng cỏ ở vùng ven biển. Nhiều lớp băng phủ ở vùng trũng trung tâm sẽ dày thêm do có nước mưa cung cấp. Em có biết lớp băng phủ trên lục địa Nam Cực thường xuyên di chuyển từ vùng trung tâm ra biển. Băng bị vỡ ra tạo thành các núi băng trôi trên biển rất nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại. Câu hỏi, Đọc thông tin trong mục 4 cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng ta trả lời, kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. Do có tính nhạy cảm cao, thiên nhiên châu Nam Cực dễ thay đổi khi có biến đổi khí hậu. Theo tính toán của các nhà khoa học, đến cuối thế kỷ 20, mốt, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng 0,5 độ C lượng mưa cũng tăng nên mực nước biển sẽ dâng thêm 0,05 đến 0,32 mét. Nhiều hệ sinh thái sẽ mất đi nhưng lại xuất hiện thêm các đồng cỏ ở vùng ven biển. Lớp băng phủ ở vùng trung tâm sẽ dày thêm do có nước mưa cung cấp phủ nhé. Phần luyện tập và vận dụng Trình bày một trong các đặc điểm tự nhiên, địa hình, khí hậu, sinh vật ở châu Nam Cực. Em chỉ cần chọn một trong ba đặc điểm về địa hình này, hoặc là khí hậu này, Đấy. hoặc là sinh sinh vật một trong ba thôi chứ không phải cần cả như các em nhé theo cô chúng ta nên chọn địa hình nó ngắn tìm hiểu về tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên trái đất Chúng ta thấy là châu Nam Cực là khu vực chứa 2 phần 3 chữ lượng nước ngọt của thế giới ở dạng rắn. Chính vì vậy mà khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao, chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của cư dân ven biển. Tàu thuyền đi lại ở nơi đó có băng trôi sẽ có rất nguy hiểm, à, rất nhiều nguy hiểm. Những vùng băng trôi, băng tan làm hẹp môi trường sống của nhiều loài động vật, gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng lớn tới loài người. Video của cô hôm nay đến đây là hết. Chào các em.